Bây giờ cả nhà hãy theo chân mình đi vào bên trong dạo một vòng cũng như là review một căn nhà một trệt một lửng. Cái nhà này có giá bán là 1 tỷ 750 triệu. Và chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển nha cả nhà. Thì từ à, hướng cổng khu đô thị Thịnh Gia chúng ta sẽ đi theo trục đường chính và trục đường này là trục đường N1 nha cả nhà. Hiện tại chúng ta đang đi trên trục đường này là trục đường N1 phía hai bên à, đầu cổng thì đây là cái khu dân cư à, nó không thuộc vào khu đô thị Tịnh Gia thì ở đây người ta sẽ xây những cái kiosk để mà kinh doanh buôn bán bắt đầu vào bên trong trục đường D3 và trục đường, d 1 thì mới chính là khu đô thị Tịnh Gia và đây chúng ta đang tới ngay ngã tư là trục đường D3 nếu chúng ta đi kéo à, phái xuống trục đường D3 thì chúng ta sẽ tới ngay một công viên cực kỳ đẹp và chúng ta ở bên tay trái thì đây là khu nhà mẫu của chung cư Thịnh Gia Tower và đây là trục đường D2 và tiếp theo chúng ta sẽ đi tới là trục đường D1 của khu đô thị Thịnh Gia đây chính là trục đường D1 và sau hết trục đường D1 thì chúng ta sẽ tới đường quy hoạch phân khu 8 và bên tay trái là chợ nha cả nhà chợ chúng ta sẽ đi à, để bên tay phải vào căn nhà mà chúng ta muốn review ạ à. Cái nhà này có diện tích là 5 nhân cho 18, tổng diện tích đất là 72 m2 và tổng diện tích xây dựng là 150 m nha cả nhà. Và cái nhà này của chúng ta đang ở phía bên tay trái ngay trước xe ô tô đậu ạ. Ngay trước xe ô tô nha cả nhà. Và đường này là đường thông nha, quy hoạch con khu tức là quy vật quy hoạch liên khu ở khu vực này. Và chúng ta đang đứng tại căn nhà. Ở đây chúng ta căn nhà này là một những trong những cái căn nhà mà thiết kế rất là đẹp cũng như là nội thất chủ đỡ lại cũng khá là nhiều nha cả nhà ở phía trước thì à, được trồng cây ở phía trước trồng cây đây cái nhà đây ở phía trước trồng cây nha thì chúng ta tham quan ở phía trước trước cái đã rồi đây là những cái chậu cây cánh mà chủ nhà đỡ đỡ mà làm cánh thì chủ nhà cũng rất là thích cây cảnh mặc dù chủ nhà là con gái nha à, là con gái mà sống một mình nên hiện tại bây giờ thì à, muốn bán Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong nha cả nhà chúng ta đi vào bên trong và đây đây là phía trong thì nhìn à, thì à, chúng ta thấy hơi vào bộ một xíu nhưng mà khi mà chúng ta về nhà chúng ta chỉnh lại cũng như là xếp lại thì khá là đẹp toàn bộ nội thất thì à, sẽ được đỡ lại nha cả nhà à, riêng một số cái à, à, bàn hay là một số cái vật dụng bàn thờ này kia là quan trọng cho nên nó là chủ nhà lấy đi thôi còn lại tất cả hình gọi gọi là gần như là 90 phần trăm nội thất là đỡ lại hết như vậy thì chúng ta mua chỉ việc vào ở thôi à, chúng ta không cần phải sắm sửa gì nữa và điều đặc biệt cái nhà này có diện tích là ngang 4 dài 18 ngang 4 dài 18 nha cả nhà phía sau căn nhà này có một cái à, vườn ao sen rất là đẹp thì bây giờ chúng ta sẽ từ phía trước đây đây đây là ở nội thất ở phía trước và chúng ta sẽ đi vào bên à, phía sau nha cả nhà căn nhà này có hai phòng ngủ một phòng ngủ ở phía dưới à, đây chúng ta chuẩn bị tới phòng ngủ đây à, chủ nhà đóng cửa nên là mình không vào và có hai phòng vệ sinh đây là phòng vệ sinh à, rồi một nhà bếp đây là nhà bếp này cả nhà đó coi nội thất ờ, gần như là đỡ lại 90 à, phần trăm bàn ăn rồi như thế này cũng đỡ lại luôn và điều đặc biệt mình thấy cái à, bếp này cái bề mặt khá là rộng và có thêm một cái máng tránh à, nước cũng như là tránh dầu bình đá hoa cương rất là đẹp ạ à. phía sau này chúng ta có một sân sau sân sau này tầm khoảng 3 mét khá là rộng đó mà phơi quần áo cũng như là đỡ tủ giặt và có một cái tủ ờ, quần áo ở đâu phía sau này luôn đây cái nhà đây đây là cái hồ hoa sen hồ hoa sen nha chúng ta có thể tận dụng ờ, như ở đây thì chủ nhà có trồng cây thu đủ này muốn ăn gì thì ra hái trái thu đủ vào ăn thôi và chúng ta dọn dẹp chúng ta dọn dẹp sạch sẽ ở khu vực ờ, mình sinh sống à, nữa là đẹp và chúng ta muốn chụp ảnh thì chúng ta cứ tận dụng cái hồ sen này chúng ta chụp ảnh đẹp lắm cả nhà à, mình à, được biết thì ở trong đây một số người họ cũng có chụp ảnh ở đây cũng khá là đẹp rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong chúng ta quay ngược lại bên trong và chúng ta sẽ đi lên lầu như cái nhà đi lên à, phần gác lớn để chúng ta tham quan để chúng ta tham quan nha đây là cái bộ bàn ghế mà chủ nhà sẽ đỡ lại cho mình luôn chủ nhà không có lấy gì hết đó là toàn bộ à, gần như là toàn bộ 90 phần trăm nha à, bàn ờ, gớt salon gớt salon chủ nhà cũng đỡ lại luôn à, đây là cái toilet có hệ thống gọi là nước nóng luôn rồi bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên nha chúng ta sẽ đi lên trên à, đây đây bây giờ chúng ta sẽ lên trên các lương ở đây chủ nhà mà rất là thích rượu cho nên ngâm hình như là toàn bộ rượu khá là nhiều và đây là phần gác lớn nha đặc biệt là ở đây à, có cầu thang à, bình gỗ chúng nhà cũng làm à, cầu thang ti vịn bình gỗ khá là đẹp và bên trong căn phòng ngủ này thì sẽ có tủ quần áo đây đây là cái phòng toilet đây là phòng toilet nha cả nhà rồi bên trong đây bên trong đây sẽ có cái tủ quần áo có giường ngủ à, có kết sách cách sách cũng đỡ lại luôn nha cả nhà chủ nhà đỡ lại cách sách cho mình luôn à, chủ nhà sẽ không có lái luôn có ờ, máy lạnh đỡ lại máy lạnh luôn đây là giường ngủ này đây là tủ quần áo đó là toàn bộ gần như là 90 phần trăm nha cả nhà rồi cả nhà quan tâm đến căn nhà này cũng như là muốn mua và sở hữu căn nhà này thì hãy liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 cả nhà xem thấy hay thì hãy bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho mình ạ à. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ. À.